Tại đây, chúng tôi có một công ty được xây dựng và gìn giữ bền vững bởi các nguyên tắc đúng đắn. Doanh nghiệp vươn ra và chiếm lĩnh thị trường toàn cầu bằng nguyên tắc chính trực, trung thực. Chúng tôi tin tưởng rằng niềm vui tuyệt nhất là cùng nhau phát triển, cùng nhau chia sẻ, Chúng tôi là Atomy. Atomy phát triển liên tục sau khi thành lập vào năm 2009. Thành lập 13 chi nhánh bắt đầu từ Hoa Kỳ vào năm 2010 và đến năm 2018 đã có 13 chi nhánh ở nước ngoài. Doanh thu toàn cầu năm 2018 ước đạt 1,25 tỷ đô la Mỹ, đột phá với 5 triệu thành viên, Thành quả Atomy đạt được trong thời gian ngắn rất đáng ngạc nhiên. Điều gì đã mang đến sự phát triển của Atomy như vậy? Nguyên tắc cung cấp sản phẩm tốt nhất với giá tốt nhất là giá trị tuyệt đối mà Atomy hướng đến. Toàn bộ sản phẩm của Atomy bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ dùng gia đình đến sản phẩm thời trang, đồ điện gia dụng được tạo ra với nguyên tắc chất lượng tuyệt đối, giá cả tuyệt đối. Atomy giữ vững nguyên tắc quản lý chất lượng chặt chẽ, kỹ thuật tối ưu và nguyên liệu tốt nhất để tạo ra chất lượng tuyệt đối. Atomy giữ nguyên tắc giá cả tuyệt đối bằng việc tăng hiệu quả kinh doanh và nỗ lực cắt giảm giá thành, Kết quả của việc giữ nguyên tắc như thế nào? Hemuhim vươn lên vị trí sản phẩm số 1 liên tục 5 năm trong cùng ngành kinh doanh tại Hàn Quốc. Bộ chăm sóc da Absolute Selective đạt mức doanh thu kỷ lục 100 triệu đô la Mỹ chỉ sau một năm ra mắt. Và sản phẩm bán chạy là bộ chăm sóc da 6 bước vẫn được khách hàng toàn cầu yêu thích, viết nên huyền thoại doanh thu đáng kinh ngạc. Doanh nghiệp giữ vững nguyên tắc doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh tập trung vào khách hàng. Chất lượng tuyệt đối, giá cả tuyệt đối là sức mạnh to lớn nhất của Atomy. Bắt đầu từ khai trương chi nhánh tại Hoa Kỳ vào năm 2010, Atomy mở rộng đến 13 nước ở khu vực châu Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Đại Dương, Liên bang Nga, vân vân. Hiện nay Atomy là doanh nghiệp toàn cầu cùng với 5 triệu thành viên trên toàn thế giới Atomy đã giành được giải thưởng top doanh nghiệp xuất khẩu 70 triệu đô la Mỹ năm 2018. Hơn nữa, Atomy tổ chức hơn 1.000 đợt hội thảo mỗi năm trên toàn thế giới. Giang rộng đôi cánh thấu hiểu, minh chứng cho khả năng của Atomy Atomy sẽ nhảy vọt, trở thành doanh nghiệp phân phối toàn cầu đúng như kế hoạch nhờ vào việc tiến vào thị trường bán hàng trực tiếp lớn nhất thế giới là Trung Quốc và sau đó thiết lập chi nhánh mới ở nước ngoài như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh Quốc, vân vân trong vòng 5 năm tới. Chỉ sau 9 năm tiến về thị trường toàn cầu, Atomy đã đạt tăng trưởng gấp 64 lần và hiện tại vẫn đang mở rộng thị trường để toàn bộ người tiêu dùng trên thế giới có thể sử dụng sản phẩm của Atomy. Hơn nữa, Atomy đang triển khai chiến lược GSGS để người tiêu dùng trên toàn thế giới thông qua Atomy vượt qua ranh giới của quốc gia và chủng tộc, có thể tiếp cận được sản phẩm hàng hiệu bình dân toàn cầu mà có thể họ chưa biết đến. Atomy mơ về một ngày mà hệ sinh thái kinh tế tập trung vào người tiêu dùng sẽ được cắm rễ ở mọi nơi trên thế giới Atomy làm tất cả. Vượt qua sự hài lòng của khách hàng, hiện thực hóa thành công của khách hàng. Hệ thống khách hàng thành công được thực hiện một cách khác biệt. Để ai cũng có thể thành công với mọi năng lực của cá nhân hoặc nhà bảo trợ thông qua hội thảo Học viện Thành công. Đây chính là nền tảng phát triển của Atomy Hơn nữa, Atomy đã thiết lập hệ thống thành công để mọi người cùng phát triển công bằng với tiêu chí đồng tâm hiệp lực thay vì thúc đẩy cạnh tranh giữa các lãnh đạo Atomy luôn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác và tạo ra văn hóa cùng nhau phát triển tuần hoàn tích cực. Không ngừng nỗ lực để đối tác cố gắng hết sức cho chất lượng sản phẩm, nhiều nguyên tắc một đối tác một sản phẩm, thanh toán tiền ngay khi giao nhận hàng, tăng cường hệ thống kinh doanh chất lượng, vân vân và kết quả là tạo năng lực cung cấp sản phẩm tốt nhất với giá rẻ. Hơn nữa, Atomy đang tìm kiếm các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang khó khăn đầu ra, cung cấp đầu ra ổn định cho họ Chia sẻ là cách để Atomy thấu hiểu và yêu thương xã hội. Atomy đang thực hiện chia sẻ cùng với các thành viên, các nhân viên, chia sẻ yêu thương đến toàn bộ tầng lớp khác trong xã hội. Bất kỳ nơi nào cần chia sẻ, dù trong hay ngoài nước, Atomy sẽ có mặt và mang đến hạnh phúc đồng đầy. Doanh nghiệp giữ vững nguyên tắc và tạo ra văn hóa lưu thông phân phối mới. Doanh nghiệp bước ra toàn cầu và được mọi người trên thế giới tin dùng. Doanh nghiệp mơ về thành công của khách hàng, đem đến thành công vượt qua mong đợi của khách hàng. Doanh nghiệp coi trọng linh hồn. Chúng tôi là Atabi,